Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, đây sẽ là một cái buổi phát trực tiếp mà chị tin rằng là có rất nhiều bạn đang chờ đợi buổi phát trực tiếp này. Bởi vì là như chị đã hứa cùng với các bạn thì vào lúc 17 giờ 30 ngày hôm nay, chị Hiên sẽ cùng có mặt với các bạn trong một phần phát trực tiếp với mục đích chính là chúng ta sẽ cùng với nhau chữa cái đề thi minh họa của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2023. Thêm vào đấy, chị cũng sẽ định hướng cho chúng mình từ đề thi này về cái cách ôn tập cụ thể đối với môn ngữ văn ở trong giai đoạn khoảng hơn 3 tháng cuối này để các bạn có thể có được một cái định hướng rõ ràng cho cái việc học của mình chúng mình nhé. Không biết là bây giờ thì à, các bạn đã có mặt ở trong cái buổi phát ngày hôm nay cùng với chị chưa? Và cũng đừng quên là tác thêm những người bạn của mình vào trong phần phát trực tiếp này Bởi vì chị tin chắc chắn rằng đây cũng sẽ là cái phần phát trực tiếp mà những người bạn của các em cũng đang cần đấy Xin chào, xin chào tất cả các em à, Chúng mình sẽ cùng đợi thêm khoảng chừng là 1-2 phút nữa Sau đó thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với cái phần phát trực tiếp à, Với một cái chia sẻ cùng với chúng mình về cái đề thi à, cụ thể là một cái đề minh họa trong cái của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với môn ngữ văn chúng mình nhá. Các em ơi, à, không biết là à, các bạn đã không biết là các em đã à, xem cái đề này chưa ạ? Các bạn đã xem đề này chưa? Và các bạn cái cảm xúc của các bạn là như thế nào khi mà các em xem cái đề này? Bởi vì chị biết rằng là có rất nhiều bạn ý thì đưa ra một cái cảm xúc là Chị ơi, em tiếc lắm Tiếc là bởi vì là đề thi minh họa đã vào Việt Bắc mất rồi <laughs> Đây là một cái bài thơ mà em rất là thích Thế nhưng mà các bạn ơi à, Một cái văn bản mà xuất hiện trong đề thi minh họa Thì không có nghĩa là nó sẽ không quay trở lại trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia Chúng ta không có bất cứ một cái sự chắc chắn nào cho điều đó cả Đúng không ạ? Thế nên thành ra là chúng mình cứ à, bây giờ chị nghĩ là ở cái giai đoạn này thì điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải ôn tập và chuẩn bị một cái lượng kiến thức thật là đầy đủ đấy mới là cái điều mà chúng ta cần làm thay vì việc là chúng ta tiếc nuối rằng là ôi đã vào văn bản này rồi ờ, thì cái khả năng là sẽ không ra vào trong đề thi thật nữa kiểu như vậy được không ạ thế thì có lẽ là bây giờ chị sẽ cùng bắt đầu uh, chữa cái đề này cùng với các bạn nhé và đừng quên là hãy chia sẻ về trang cá nhân của mình để chúng ta xem lại vì chị biết là đây là một cái giai đoạn mà có rất là nhiều bạn À, chị thấy là giai đoạn này thì cũng có rất là nhiều bạn à, đã bắt đầu cái tiến trình là ôn tập của mình rồi đúng không ạ? Và chị rất hy vọng là với một cái buổi phát trong ngày hôm nay thì các em có thể nắm bắt được thêm những cái phần kiến thức và cũng có thể chủ động định hướng được về cái cách học của mình nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau đọc đề nha. Ok chưa ạ? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đọc đề nha. Các bạn có thể thấy là đề thi minh họa của chúng ta khẳng định cho tất cả chúng ta một điều rằng là về cái cấu trúc thì vẫn sẽ là cấu trúc bao gồm có hai phần ở trong đề thi. Đầu tiên đó là phần đọc hiểu với trị giá 3 điểm. Và phần số 2 đó là phần làm văn với trị giá 7 điểm. Đó thì các bạn sẽ chú ý nhé. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có phần đọc hiểu này. Chúng ta vẫn là một cái bố cục cho một phần trích đoạn. Kèm theo đó là có 4 câu hỏi. Đúng không ạ? Kèm theo đó là 4 câu hỏi. Tiếp theo là phần làm văn. Kèm theo đó là hai cái câu ở đây chúng ta có thể thấy là câu 1 vẫn là nghị luận xã hội với trị giá 2 điểm và câu 2 là nghị luận văn học với trị giá 5 điểm. Và thời gian làm bài của chúng ta vẫn là 120 phút. Vậy thì các bạn nhìn vào đây các bạn có thể thấy là về cơ bản thì cấu trúc đề giống gọi là 100% như năm trước không có gì thay đổi cả. Đúng không ạ? Về cái cấu trúc của đề không có gì thay đổi cả. Ok không ạ? Thế thì đấy là về cấu trúc đề. Vậy còn chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút về nội dung thì à, chúng ta sẽ cùng xem là nó như thế nào nhé các bạn nhé. Thì ở đây chúng mình có thể thấy này Phần đọc hiểu chúng ta có một cái đoạn trích Và đây là một cái đoạn trích được trích từ tác phẩm Người đi tới biển của tác giả Thanh Thảo Đương nhiên là đề thi minh họa thì chỉ mang tính chất minh họa Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là phần đề thi minh họa cũng đã phần nào cho chúng ta thấy được rõ hơn về gì ạ? Phần nào cho chúng ta thấy được rõ hơn về cái cấu trúc của đề thi và bản thân chị cho rằng là đây là một cái phần cực kỳ quan trọng ạ. Khi chúng ta định hình được cấu trúc thì chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi vậy thì trong cái giai đoạn cuối này tôi sẽ cần phải ôn tập trọng tâm cái gì? Đúng không? Thế nên chị thì chị cho rằng là đây là một trong những cái cái một cái định hướng rất là tốt cho chúng ta trong việc chúng ta ôn tập, trong việc chúng ta định hình về những cái phần kiến thức để ôn tập. Ok không? Thế thì bây giờ các bạn ơi các bạn sẽ à, chú ý vào đây giúp cho chị một chút xíu nhá Trong lúc đấy thì chị xin phép là chị được chia sẻ cái phần phát trực tiếp này cho một số các cái nhóm lớp của chị Bởi vì là từ bởi vì là từ ờ, sáng đến giờ thì các bạn ấy cũng đang rất mong ngóng cái điều này Và chị chợt nhận ra là chị đã hứa với các bạn ấy là khi nào chị phát thì chị sẽ chia sẻ à, Song song với đấy thì nếu như các bạn đang cảm thấy là mình khá là băn khoăn trong quá trình ôn tập Thì các em có thể chủ động à, tham gia cùng với chị Hiên trong các cái khóa học ở giai đoạn cuối này nhá. Ok chưa ạ? Thế thì bây giờ các bạn sẽ để ý ở đây này. Trước tiên nhá, phần đọc hiểu nhá. Chúng ta có như sau. Đọc đoạn trích Chính mẹ đẻ anh hùng và truyền thuyết Từ túp lều Lợp lá lợp tranh Cắt cuống nhau bằng lưỡi liềm Bàn chân thô quanh năm buồn lấm Chưa một lần ướm qua sử sách Tập con bước vịn vào ca giao tục ngữ dù uống nước đau, đau lòng vẫn nhớ nguồn thương từ cái kiến con ong tím ruột bầm gan thù bọn ác dân tộc tôi khi đứng dậy làm người là đứng theo dáng mẹ đòn gánh tre chín dạn hai vai mùa hạ gió lào quăng quật mùa đông xe sắt gió bấc dân tộc tôi khi đứng dậy làm người mồ hôi vã một trời sao trên đất trời sao lặn hóa thành muôn mạch nước chảy âm thầm chảy dọc thời gian được không ạ? À? Thì các bạn có thể thấy ở đây là vẫn là một cái phần văn bản. Và tương ứng với cái phần văn bản ở đây thì chúng ta có thực hiện những cái yêu cầu sau. Sao đề minh họa không phải là sông Đà? <laughs> Đinh Hữu ơi, có thể là đề minh họa không phải là sông Đà bởi vì có thể là đề thi thật là sông Đà đấy em ạ. <laughs> Và nếu như mà đề thi thật là sông Đà thì ờ, tất cả các bạn ở đây các em ơi, các bạn đã sẵn sàng cho một cái hành trình là nếu như đề thi thật, đây là chị nói nếu như thôi nhá, một cái giả định thôi nhá. Nếu như mà đề thi thật của chúng mình mà mà vào sông Đà thì các bạn cảm thấy như thế nào? <laughs> thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào ạ? À, chắc chắn là cũng có rất là nhiều bạn yêu thích tác phẩm đó của nhà văn Nguyễn Tuân đúng không? Bởi vì đó là một trong những cái bút ký, một cái tùy bút rất là hay của nhà văn Nguyễn Tuân mà. Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị một chút nhé. Chúng ta sẽ có ở đây trước tiên là câu 1 Xác định thể thơ của đoạn trích Câu 2 Chỉ ra những từ ngữ diễn tả đời sống nghèo khó vất vả của người mẹ trong đoạn thơ à, Chính mẹ đẻ anh hùng và truyền thuyết từ túp lều lợp lá lợp tranh Cắt cuống nhau bằng lưỡi liềm, bàn chân thô quanh năm bùn lấm Chưa một lần ướm qua sử sách và câu 3 là nêu nội dung của hai dòng thơ Tập con bước vịt vào ca sao tục ngữ Dù uống nước đau đau lòng vẫn nhớ nguồn Và câu số 4 là nhận xét về hình ảnh dân tộc Việt Nam Được thể hiện trong đoạn trích Thì ở đây là chúng ta sẽ có bốn cái câu hỏi Chị thấy là về cái cấp độ các câu hỏi thì vẫn là như vậy Vẫn là dạng câu hỏi nhận biết, câu hỏi thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao thì về cơ bản cũng không có cái sự thay đổi quá nhiều tức là chúng ta có thể thấy là về cái mức độ hay còn gọi là cái độ khó mà các bạn đánh giá thì so với đề năm vừa rồi thì chị thấy là nó cũng tương đương thôi. Và ở đây là chúng ta thấy rằng là về các cấp độ câu hỏi thì vẫn như vậy. Nên là các bạn hoàn toàn có thể gọi là gì ạ? Tin tưởng vào các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào cái cách mà mình đang ôn tập được không ạ? Các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào cái đấy nhé Phần số 2 là phần làm văn 7 điểm. Câu 1. Từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về sức mạnh của tinh thần vượt khó trong cuộc sống. Và câu số 2, 5 điểm. Trong Việt Bắc, nhà thơ Tố Hữu có viết: Ta về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người, tức là đây là à, 10 cái câu thơ trong bức tranh tứ bình là một cái đoạn thơ vô cùng vô cùng tiêu biểu trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Và các bạn cũng nhớ là nếu như mà chúng ta quay ngược lại thời gian một chút xíu thì cái năm vừa rồi, tức là năm 2022 là chúng ta thi vào à, chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Đúng không? Sau đó thì trước một năm nữa thì chúng ta thi vào sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Đúng không? Và chúng ta thi vào à, Việt Bắc à? của nhà thơ Tố Hữu. Thế xong năm trước nữa thì chúng ta thi vào đất nước và chúng ta thi vào Tây Tiến. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn thấy rằng là bốn cái tác phẩm thơ trọng tâm thì trong hai cái năm trước, cái năm vừa rồi là chúng ta đã thi vào rồi. Và năm vừa rồi là chúng ta thi vào chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Có nghĩa là theo một cái gọi là gì ạ? Cái tư duy của các bạn là cứ một năm vào chuyện, một năm vào văn xuôi thì một năm sẽ vào thơ một năm vào văn xuôi thì một năm sẽ vào thơ thì chị thấy là cái quy luật đấy là nó đã bị phá vỡ rồi và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta không thể nào mà mà mà vin vào cái quy luật đó được nữa được không ạ à? chúng ta không thể nào vin vào cái quy luật đó được nữa bởi vì thực tế đã chứng minh là hai cái năm mà vào dịch covid ý, là chúng ta có hai đợt thi thì mỗi đợt là đều thi vào hai tác phẩm thơ tức là hai năm liền đều thi vào thơ thế sau đấy thì các bạn thấy là là năm vừa rồi là chúng ta thi vào chuyện đúng không? Thế nên nếu như bây giờ mà các bạn lại quay trở lại cái điều này mà các bạn nói với chị rằng là bây giờ các bạn vẫn còn đang tin vào cái quy luật đó là một năm vào thơ và một năm vào văn xuôi thì chị nghĩ là nó thực sự là một cái một cái quy luật không đúng đâu. Và các em ơi, chính cái điều đấy đặt ra cho chúng ta một vấn đề là nếu như bây giờ các bạn đang dành cái sự ưu tiên cho thơ hoặc là dành sự ưu tiên cho văn xuôi thì nó có đúng không? Hoàn toàn không đúng ở thời điểm này. Được không ạ? À? Hiện tại thì đã thấy đông các bạn hơn đang tham gia cùng với chị ở trong buổi phát ngày hôm nay rồi Nếu mà chúng mình ở đây thì chúng mình có thể chủ động thả tim Để chị biết được rằng là tất cả các bạn ở đây đều đang cực kỳ quyết tâm cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới Và thêm vào đấy thì các bạn cũng sẽ gọi là gì ạ à, Truyền thêm một chút may mắn cho chúng mình Bởi vì là bằng một lý do gì đấy thì học sinh của chị Hiên thường rất có có nhiều điều may mắn Được không ạ? À? Và rất hy vọng là ngày hôm nay khi các bạn đang có mặt ở đây cùng với chị Các em cũng sẽ là những người may mắn Bởi vì các bạn đang được tiếp cận với cái phần chúng ta chữa Chúng ta chữa một cái đề thi minh họa mà có một cái cấu trúc cực kỳ sát với cái đề thi thật sắp tới Ok chưa ạ? Được không nào? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau xem nhá Các bạn ơi, đấy là về đề thi câu nghị luận xã hội thì chúng ta thấy là vẫn là cái dạng câu hỏi giống gọi là về cái cấu trúc là y hệt giống như những năm trước và cái vấn đề ngày hôm nay chúng ta cần giải quyết cũng tiếp tục là một cái gì ạ? um, về cái sức mạnh của tinh thần vượt khó trong cuộc sống chị cho rằng đây cũng là một cái vấn đề khá là dễ viết chứ không phải là quá thách thức đối với các bạn được không nào thế thì bây giờ chúng mình sẽ có nhá đây chính là phần hướng dẫn làm đề thi minh họa không biết là ở đây thì có bạn 2K5 nào mong muốn là sẽ nhận được cái file này không? Bởi vì chị tin rằng là đây thực sự là một cái file cực kỳ cực kỳ chi tiết ạ. Đây là một cái file cực kỳ chi tiết mà chị đã làm đã chuẩn bị ở trong buổi chiều ngày hôm nay để một lát nữa sau khi mà cái buổi phát này kết thúc thì có thể gửi đến các bạn cái file này. Bởi vì biết đâu là với một cái file này thì cũng sẽ có thể giúp ích cho các bạn trong cái việc ôn tập thì sao? Đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng mình sẽ cùng chú ý với chị nhá. Các bạn sẽ thấy này, chúng ta có ở đây đó chính là phần 1 La Mã đọc hiểu. Thì đối với những cái câu hỏi ở phía trên, cái đề phía trên chúng ta cùng xem và chúng ta cùng với nhau đánh giá về nó rồi. Được không ạ? Rất nhiều bạn đang em, em, em, em chị ơi Cứ hết sức bình tĩnh Bây giờ ở đây để xem chữ đề đã Và chúng ta sẽ có một cái điều kiện nho nhỏ để nhận được cái file này đó là các bạn sẽ chia sẻ phần phát trực tiếp này công khai và đừng quên là thả like và thả tim cho chị Hiền nhá. Ok chưa ạ? Thì ở đây các bạn chú ý này, chúng ta sẽ có phần đọc hiểu. Câu hỏi đầu tiên là một câu hỏi dường như là cho điểm các bạn rồi, đúng không ạ? Thể thơ tự do. Rồi ạ. Câu số 2, những cái từ ngữ diễn tả đời sống nghèo khó vất vả của người mẹ trong đoạn thơ thì chúng ta có đó là túp lều, lợp lá, lợp tranh, đúng không ạ? Rồi thì lưỡi liềm, bàn chân thô, bùn lấm Đó, đúng không ạ? Những cái từ ngữ diễn tả Cái sự nghèo khó, đây là câu cho điểm rồi Đúng không? Đến cái câu này mà các bạn còn không làm được nữa thì chị nói thật Đây thực sự là một cái giai đoạn cực kỳ cảnh báo đối với các em Bởi vì sao chị lại nói như thế? Đây là những câu mà để các bạn chống liệt các em ạ à. Là những câu cho điểm các em mà Mà các bạn còn không làm được cái này nữa thì chị nghĩ là các bạn phải thực sự nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình bởi vì sao bởi vì nếu như những cái câu này mà các bạn còn không hoàn thành được thì nó thực sự là một cái hồi chuông cảnh báo đến chính các bạn rằng các em đang học văn cực kỳ hời hợt và với cái kiểu học như thế này thì rất có thể là các bạn sẽ còn không cả đủ điểm để tốt nghiệp chứ không nói gì đến cái việc là xét tuyển vào một trường đại học nào đấy. Thế nên là các em ơi, phải thực sự chú ý nhá, bởi vì những cái câu đọc hiểu này á được điểm là sẽ được điểm Và nếu trả lời sai là không có điểm liền Nên là các bạn chú ý nhá Rồi câu số 3 chúng mình sẽ nhìn lại đề câu số 3 một chút nhá Đó là nêu nội dung của hai dòng thơ Tập con bước vịn vào ca dao tục ngữ Dù uống nước đâu lòng vẫn nhớ nguồn có nghĩa là ở đây thì nếu như các bạn muốn khai phá về cái nội dung của hai câu thơ này thì các bạn sẽ phải tập trung vào những cái từ ngữ và các bạn sẽ phải khám phá được cái nội dung từ những cái từ ngữ đấy ví dụ nhá ở đây chúng ta sẽ có những cái cụm từ đó là con bước vịn tập con bước vịn vào ca dao tục ngữ đúng không ạ uống nước đâu lòng vẫn nhớ nguồn thì chị nghĩ là dường như ở đây nó cũng đã dần sáng tỏ cho các bạn rồi đó là gì ạ đó là một cái lời gửi gắm đến con thế hệ tương lai thế hệ kế cận rằng con cần biết kế thừa và phát huy những truyền thống đúng không ạ? Văn hóa tốt đẹp, những đạo lý sống ân nghĩa thủy chung ngàn đời của dân tộc. Đúng không ạ? Rất ngắn gọn thôi. Bởi vì sao? Đối với câu đọc hiểu điều quan trọng nhất là trả lời đúng, trúng, đủ, không cần phải dài dòng. Nhá, không cần phải dài dòng. Chị tin rằng đối với những cái câu hỏi kiểu như thế này là có rất nhiều bạn làm dài dòng. Rồi và cái câu số 4 ở đây đó chính là gì ạ? Đó chính là nhận xét về hình ảnh dân tộc Việt Nam được thể hiện trong đoạn trích Thì ở đây chị cũng có một vài cái gợi ý đưa ra cho các bạn và cái phương pháp của chúng ta là chúng ta cũng sẽ chủ động gì ạ? Chúng ta cũng sẽ chủ động khai phá từ những cái hình ảnh xuất hiện trong những tiếng thơ đó Và sau đó chúng ta sẽ từ việc khai phá để rút ra những cái đặc điểm Đúng không ạ? Những cái gì ạ? à, đó là cái hình ảnh của dân tộc Việt Nam thể hiện qua đoạn trích như thế nào đúng không thế thì ở đây chúng ta có thể thấy là ví dụ về cái gợi ý trả lời cho các bạn nhé thì ở đây chúng ta có đó là gì ạ đó là con người Việt Nam sống trong bao khó khăn vất vả thế nhưng à, dân tộc Việt Nam vẫn luôn giữ vững và phát huy những vẻ đẹp ngời sáng như là kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa sống ân nghĩa thủy chung giàu tình yêu thương căm thù gì ạ à, căm thù à, giặc căm thù tàn ác, căm thù điều tàn ác, kiên cường bất khuất, đoàn kết, chung sức đồng lòng để có thể tạo nên những sức mạnh tinh thần bất diệt của dân tộc. Ví dụ là như vậy nhá. Thì chị cho rằng là đây là một cái bài đọc hiểu không thực gọi là không phải là thách thức đối với các bạn mà các bạn hoàn toàn có thể xử lý được và các bạn có thể ờ, từ cái việc các bạn chủ động xử lý được thì các bạn sẽ có thể đạt được những cái số điểm ổn và tốt đối với cái câu đọc hiểu này nhá được chưa nào thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần làm văn nhá à, các bạn ơi chị biết rằng là ở đây á đối với những bạn đang theo dõi trong cái phần mà chúng ta cùng với nhau chữa đề này hẳn rằng sẽ có rất nhiều bạn đang yếu phần đọc hiểu chị tin chắc luôn thế thì làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện được phần đọc hiểu nếu mà các bạn muốn tư vấn thêm thì các bạn có thể nhắn về cho chị để chị có thể dành thêm thời gian để định hướng cho các bạn nhé đôi khi là chúng ta bị quên mất một cái bước là chúng ta ngay lập tức chúng ta lao vào học luôn nhưng mà chúng ta lại quên mất một cái điều cực kỳ quan trọng rằng trước khi mà tôi học á, thì tôi cần phải chủ động làm gì ạ trước khi mà tôi học ấy thì tôi cần phải chủ động đó chính là định hình được rằng tôi đang yếu cái gì tôi đang mạnh cái gì tôi yếu cái phần đó thì tôi phải dành nhiều thời gian và sự tập trung cho phần đó phải luyện tập nhiều ở cái phần đó đúng không ạ còn nếu như mà tôi cảm thấy là tôi ổn ở phần đó rồi thì tôi sẽ dành cái sự tập trung của tôi tôi sẽ phát huy những cái điểm tốt của mình đúng không và tôi sẽ tập trung cho những cái điều gì mà tôi đang yếu cái phần định hướng này là một cái phần cực kỳ cực kỳ quan trọng nhá hãy chú ý á tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần làm văn này thì ở trong phần làm văn này các bạn thấy rằng là cái hình thức đó là hình thức đoạn văn Đúng không ạ? Và cái nội dung vấn đề nghị luận mà chúng ta cần phải làm rõ ở đây đó chính là sức mạnh của tinh thần vượt khó trong cuộc sống. Đúng không? Thế thì các bạn ơi, chị nghĩ rằng là đây không đây thực sự là một cái vấn đề nó không mang tính thách thức đối với các bạn. Nhưng mà ở đây có những bạn nào đang cảm thấy mình cực kỳ yếu về nghị luận xã hội giơ tay chị Hiên xem được không ạ? Ở đây có bạn nào đang cảm thấy là mình cực kỳ yếu về nghị luận xã hội giơ tay chị xem được không? Nào, những cánh tay thẳng thắn thật thà có thể giơ lên được không? Ở đây có những bạn nào đang cảm thấy là mình cực kỳ yếu về nghị luận xã hội ạ? Thử giơ cánh tay lên chị xem cái Nào ở đây có những bạn nào cảm thấy là mình cực kỳ yếu về nghị luận xã hội ạ? À? Giơ cánh tay lên chị xem được không? Trời ơi, tại vì sao mà nhiều em thế này hả? Trời ơi là trời cứ em em em em em hoài à Thế các bạn gặp vấn đề gì khi viết nghị luận xã hội mà sao các bạn thấy nó khó thế? Các bạn gặp vấn đề gì thế? Các bạn gặp vấn đề gì mà mà tại sao các bạn lại cảm thấy nó khó mà không phải là chỉ một hai bạn cảm thấy khó đâu. Kiểu em ngồi nghĩ mãi <laughs> không ra câu gì để viết. Trời ơi. Mà thực sự chị phải chia sẻ chân thành với các em là đây là một cái vấn đề không hề khó luôn ấy. Em nghĩ phần nghị luận xã hội lâu lắm, tốn thời gian nhiều quá. Rồi ok ạ, à. các bạn khác thì sao? Em bị bí từ ý chị. Rồi, các bạn khác thì sao ạ? À? Chúng mình thì sao? Các bạn khác thì sao? Các bạn khác thì sao? Các em cảm thấy vì sao nghị luận xã hội lại trở thành một cái thách thức lớn đối với các bạn như vậy? Thế nhưng mà nhá, ví dụ đọc cái đề bài này Các em sẽ mất rất nhiều thời gian để các bạn suy nghĩ Xem là làm nó như thế nào đúng không? Nhưng mà chị tin Bây giờ chị chỉ cần khoảng tầm 10 phút để hướng dẫn cho các em thôi Thì cái việc viết nghị luận xã hội của các em với cái đề này nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều Các em tin không? Nếu không tin thì ở lại đây cùng với chị Hiên nhá Nếu không tin thì ở lại đây cùng với chị Hiên đúng 10 phút thôi Chị sẽ cho các em thấy là viết nghị luận xã hội và cụ thể là với một cái đề này là rất khó À không phải, chị xin lỗi là rất dễ là rất khó để mình có thể dùng quá nhiều thời gian à, được không ạ à? sẽ dễ ngay đây nhá bắt đầu nhá ok chưa sẵn sàng chưa chúng mình sẵn sàng chưa nào tập trung vào đây chúng mình sẵn sàng chưa nào à ít vốn từ quá trị rồi nào các bạn ơi các bạn sẵn sàng chưa nhá thử nhá thử xem là đúng có đúng như những gì chị hiên nói không nhá là trong vòng đúng 10 phút chúng ta sẽ cảm thấy nghị luận xã hội dễ dàng hơn và ngay lập tức các bạn sẽ viết được cái đề này nhá. <laughs> em nữa à? Trời ơi, nhiều em, nhiều em yếu nghị luận xã hội quá. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu này. Thứ nhất, các bạn định hình cho chị hai thứ khi chúng ta đọc đề. Bây giờ biết cấu trúc rồi, thứ nhất là chúng ta phải viết theo hình thức đoạn văn. Đoạn văn có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chỉ có cái phần mở đoạn, tức là câu đầu tiên khi bắt đầu đoạn văn là chúng ta lùi vào đầu dòng thôi. Nhá. Sau đấy thì sẽ không có bất cứ phần nào xuống dòng và lùi vào đầu dòng nữa Nhưng mà ở đây chị nói thật có nhiều bạn còn không cả hiểu được hình thức đoạn văn cơ Mà bạn ấy lại còn làm theo cái kiểu là Tôi viết xong một đoạn nhỏ đúng không? Tôi viết xong một ý đúng không? Thế xong bắt đầu tôi lại chấm xuống dòng lùi vào đầu dòng Thế thì thôi Thế là mất luôn cái điểm về trình bày rồi còn gì nữa Còn gì nữa mà khóc với cả sầu Đến cái phần đơn giản như thế mà còn sai thì sau ngày hôm nay đề nghị xem xét lại nhá. Đương nhiên trường hợp đấy rất ít nhưng vẫn có. Thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng là đoạn văn thì cái cấu trúc phải bao gồm mấy phần? Mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn, đúng không? Mở đoạn có rất nhiều bạn bị rơi vào trường hợp này nhá. Và chính cái trường hợp này khiến cho các em mất thời gian nhá. Đó là suy nghĩ quá phức tạp và viết quá nhiều. Thậm chí có những người còn viết nghị luận xã hội phần mở đoạn á Biết tận 5, 7, 10 câu thôi chị Chị xin ạ à nhá Tại vì sao mà chị lại bảo chị xin ạ à? Bây giờ cái cái dung lượng người ta cho chỉ là một đoạn văn khoảng 200 chữ thôi Thế mà bây giờ em viết cái gì ạ? À? Em viết cái cái cái gọi là cái mở bài của em thôi Mà nó đã tốn tận gọi là gì ạ? À? 1 phần tư cái, cái số lượng chữ mà em được cho phép rồi Thế thì em làm kiểu gì? Em viết thân bài kiểu gì? Trong khi phần thân bài mới là phần được nhiều điểm nhất Mới là cái phần gọi là gì ạ? À? Cần trọng tâm nhất thì em không viết em đi em ngồi nghĩ mở em đi em ngồi nghĩ mở đoạn em nghĩ ra ui phải phải như thế này phải như thế này trong khi các em ơi chúng ta phải thực tế lên thực tế đó là gì đương nhiên chúng ta nghĩ ra được một cái ý tưởng hay ho và dẫn dắt nó một cách ngắn gọn là điều cực kỳ khuyến khích nhưng nếu như trong trường hợp bản thân chúng ta không thể nào tư duy nhanh để có thể nghĩ ra một cái gì đấy gọi là gì ạ nó thật là khủng khiếp thì các em hoàn toàn có thể đi vào bằng những cái cách dẫn đơn giản ví dụ như thế này Đề bài là sức mạnh của tinh thần vượt khó trong cuộc sống Vậy thì ngay lập tức mình tư duy À, tinh thần vượt khó trong cuộc sống chứ gì Nó sẽ liên quan tới cách mình vượt qua khó khăn này Nó sẽ liên quan tới cái cách mình đối diện với nghịch cảnh này nó sẽ liên quan tới cái việc là cái thái độ của mình khi đón nhận những cái điều bất như ý trong cuộc sống này ok vậy thì tôi sẽ tư duy từ cái đấy và tôi sẽ đi từ cái đấy được không ạ nhá thế thì đây ví dụ chị có cách một như sau Đứng trước khó khăn nghịch cảnh, ai cũng có thể chọn bỏ cuộc vì đó là điều dễ nhất trên thế giới. Nhưng để vững tâm ngay cả khi tất cả mọi người sẽ thông cảm nếu bạn suy sụp, đó là con đường duy nhất để đưa bạn đến với thành công. Được không ạ? À? Và ta sẽ có cơ hội để nhìn rõ hơn sức mạnh tinh thần vượt khó trong chính khoảng thời gian tồi tệ ấy. Ví dụ thế. Nhắc lại nhá Đứng trước khó khăn nghịch cảnh Là điều ai cũng có thể chọn Được không ạ? Đứng trước khó khăn nghịch cảnh Ai cũng có thể chọn bỏ cuộc Đó là điều dễ nhất trên thế giới Được không ạ? Nhưng khi bạn vững tâm Ngay cả khi tất cả mọi người sẽ thông cảm nếu bạn suy sụp Đó là con đường duy nhất để bạn đến với thành công Và ta sẽ có cơ hội để nhìn thấy rõ hơn sức mạnh của tinh thần vượt khó trong khoảng thời gian tồi tệ ấy đấy nhắc tới khó khăn đi nhắc tới nghịch cảnh đi đấy là những vấn đề mà chúng ta có thể linh được ngay mà đúng không hoặc cách hai với bạn bạn định nghĩa nghịch cảnh là gì đặt câu hỏi phải không ạ à? đây cũng là một cái cách viết khá là thú vị đặt câu hỏi bởi vì các em khi mà các bạn đã tìm hiểu sâu về nghị luận xã hội thì các bạn đều hiểu rằng bản chất của nghị luận xã hội là tôi đang đối thoại đối thoại với mọi người tôi đang độc thoại với chính tôi để làm gì ạ à? để tôi bảo vệ cho cái quan điểm của tôi và rút ra được những cái thông điệp có giá trị đối với xã hội đặc biệt đối với những cái đề bài mà chúng ta thấy rằng nó hướng về những cái tư tưởng đạo lý thì nó sẽ là những cái mà tác động trực tiếp tới cái đời sống tinh thần của chúng ta tới cái tâm hồn của chúng ta tới cái suy nghĩ của chúng ta đúng không thế thì ở đây mình đặt câu hỏi đi cũng là một cách để các bạn có cái ý tưởng để các bạn đi đúng không ạ với bạn bạn định nghĩa nghịch cảnh là gì? Là tảng đá cản lối bạn đi, là điều bạn sợ hãi không dám đối mặt. Còn với tôi, đó lại là cơ hội để có thể hiểu rõ hơn về sức mạnh của tinh thần vượt khó. Đó, ok chưa ạ? Thế thì các em ơi, một cái lời khuyên dành cho chúng mình nhá. Đó là từ bây giờ, khi mà tiến hành làm mở đoạn cho công nghị luận xã hội, đừng tham lam, đừng tham viết nhiều, đừng tham nghĩ quá phức tạp bởi vì chính cái điều đó sẽ khiến đưa các em đến những cái ngõ cụt mà chính những cái ngõ cụt đó nó sẽ là một cái sự dồn đẩy về tinh thần để các bạn đã càng căng thẳng lại càng trở nên căng thẳng và chính cái sự căng thẳng đó là gì ạ chính cái sự căng thẳng đó nó chính là cái việc mà dẫn các bạn tới những cái kết quả không tốt nhá được không ạ à? thoải mái lên nhưng mà đương nhiên là để có được cái sự thoải mái thì nó thực sự phải là một cái quá trình luyện tập của chính chúng ta nhá nó phải thực sự là một quá trình luyện tập đấy sắp tới thì chị Yên cũng đang có dự định là mở thêm một cái khóa học nho nhỏ với một cái với một cái mức học phí rất là ưu đãi chỉ về nghị luận xã hội thôi thì không biết là ở đây có bạn nào quan tâm hay không nếu như mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể chủ động uh, nhắn tin về nhá chị cũng đang uh, gọi là tìm kiếm khoảng tầm 80 ờ, đến 100 bạn cho cái lớp học này đấy với một cái mức học phí nhỏ xíu xiu để chúng mình có thể gọi là ôn tập chỉ về nghị luận xã hội thôi bởi vì là đợt vừa rồi thì cũng nhiều bạn dục chị quá rằng là chị ơi chị có thể mở thêm khóa nghị luận xã hội riêng không bởi vì em chỉ đang yếu về cái đó thôi và em cũng mong muốn là được học thêm về cái đấy nhưng mà chị vẫn chưa có thời gian sắp xếp được bởi vì hiện tại thì các cái khóa cũng đang bước vào cái giai đoạn luyện đề nên là nên là thành ra là sắp tới thì chị cũng sẽ có một khóa với một cái mức học phí cực kỳ là ưu đãi cho các bạn bạn nào quan tâm thì một xíu nữa có thể chủ động nhắn tin về nhá rồi các bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ đến thân đoạn để làm tốt được thân đoạn thì mình phải nhớ được các thao tác mình cần làm là gì đó là giải thích này phân tích bàn luận này đúng không ạ chứng minh này gì nữa phản đề này và liên hệ bản thân này À đúng chưa ạ? Thế thì bây giờ chúng ta đã nắm được các bước rồi Điều quan trọng là chúng ta tìm được cái ngữ liệu phù hợp Để chúng ta hiện thực hóa làm rõ những cái điều đó ra thôi Ok chưa nào? Thì theo cái thói quen làm nghị luận xã hội của chị Chị luôn cho rằng là cái phần mà chúng ta tư duy là cực kỳ quan trọng Ví dụ như chúng ta tư duy để giải thích một vấn đề Các em đừng quá nặng nề rằng là cái khái niệm mình đưa ra phải là một cái khái niệm mà nó giống như trong một cuốn từ điển hay nó giống như một cái công thức chị thì chị cho rằng là không không phải là như thế khái niệm ở đây chỉ là cái cách giải thích của các bạn làm đơn giản hóa vấn đề đó và thể hiện cho người khác biết được về cái gì ạ thể hiện cho người khác biết được về cái quan điểm của em khi em nhìn nhận và em hiểu vấn đề đó là gì thôi nhá Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy này, chúng ta có thể đưa ra giải thích. Tinh thần vượt khó được hiểu là thái độ sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách trong cuộc sống với một năng lượng tích cực, một góc nhìn lạc quan và không lùi bước khi gặp thất bại. Đó, đơn giản hóa vấn đề đó ra thôi, chứ đừng nghĩ gì nặng nề nhá. Sau đó phân tích bàn luận thì chúng mình sẽ có này, quan điểm, được không ạ? Tức là sao? Khi mà các bạn học nghị luận xã hội với chị thì chị luôn cụ thể cái bài viết đó ra bằng cái việc đó là chúng ta đi trả lời những cái câu hỏi. Có nghĩa là ví dụ đối với phần phân tích bàn luận thì chúng ta sẽ trả lời mấy câu hỏi. Cụ thể là khi chị hướng dẫn các bạn thì chị hay bảo là chúng ta phải trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi là quan điểm của các bạn về vấn đề đó như thế nào. Và chúng ta sẽ có rất nhiều cách để thể hiện cái quan điểm của mình Chứ không phải tôi nói rằng tôi đồng ý với cái đấy Tôi không đồng ý với cái đấy Tôi thấy nó đúng, tôi thấy nó sai Thì mới là cái cách để thể hiện quan điểm Ví dụ như ở đây Khi nói về cái sức mạnh của tinh thần vượt khó Thì chị thể hiện quan điểm của chị bằng một cái câu khẳng định Đó là tinh thần vượt khó mang đến một sức mạnh lớn lao cho mỗi người đặc biệt trong thời điểm khi họ phải đối mặt với khó khăn thử thách đối mặt với nghịch cảnh ví dụ là như thế nhá thế thì khi nêu ra xong quan điểm xong thì tôi sẽ phải tiến hành làm gì tôi sẽ phải tiến hành phân tích và bàn luận phân tích và bàn luận để làm gì ạ phân tích và bàn luận để có thể đưa ra những cái lập luận đưa ra những cái lý lẽ để bảo vệ cho cái quan điểm mà tôi vừa nêu ra ở phía trên ví dụ tôi đưa ra phần phân tích bàn luận đó chính là khi có tinh thần vượt khó, mỗi người sẽ luôn phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực hết sức để để gì ạ? Để mong muốn đạt được những thành tựu cho riêng mình. Khi đối diện với vấp ngã thất bại thì chỉ cần có tinh thần vượt khó, con người sẽ không chán nản, không buông xuôi mà tìm cách đứng dậy để đi tiếp con đường mình đã chọn. Tinh thần vượt khó giúp họ có được một góc nhìn tích cực khi đối diện với những việc bất như ý. Họ tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời và tin tưởng vào sức mạnh của bản thân. Tinh thần vượt khó giúp tôi luyện những phẩm chất quý giá chăm chỉ cần cù nghị lực lạc quan đó là nền tảng giúp họ thành công hơn và những người có tinh thần vượt khó có thể lan tỏa được nguồn năng lượng sống tích cực đến mọi người xung quanh góp phần xây dựng một xã hội phát triển văn minh và tràn ngập tình yêu thương các bạn ơi chị thấy nhá đối với các bạn viết nghị luận xã hội không biết là có đúng như thế không nhưng thường thì cái phần bàn luận này phân tích và bàn luận đối với các em chính là cái phần khó nhất ở đây có bạn nào thấy thế không ạ ở đây có bạn nào có cái quan điểm giống chị đấy là trong cái quá trình mà chị tiếp cận cùng với các em ở những cái khóa học ấy hay là với những cái câu hỏi những cái băn khoăn thắc mắc mà các bạn đưa ra thì chị nhận ra một điều là một trong những cái khó khăn mà các bạn thường hỏi chị nhiều nhất đối với nghị luận xã hội nó chính là cái phần này nó chính là cái phần mà chúng ta phải đi gọi là phân tích và bản luận không biết là là có bạn nào ở đây thấy như thế không ạ không biết là có bạn nào ở đây thấy cái trường hợp như thế không? Nhưng các em ơi, nếu như mà khi mà các bạn biết cách tư duy ấy và các bạn tư duy đúng nhá thì các bạn sẽ thấy là ồ thì ra cái phần phân tích và bàn luận này nó rất nó gắn cực kỳ chặt với cuộc sống. Nó gắn cực kỳ chặt với cuộc sống luôn. Và chỉ cần là chúng ta gì ạ? À, chúng ta xoay cái điểm nhìn của mình, chúng ta tập trung hơn một chút thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động làm gì? Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động xử lý được cái phần phân tích bàn luận này một cách rất dễ dàng và cái này thì à, sẽ chia sẻ thêm ở những phần phát trực tiếp tiếp theo nhá Được không? Thế sau khi mà chúng ta phân tích bàn luận xong Thì chúng ta phải chứng minh chứ Và chứng minh ở đây thì chúng ta phải có dẫn chứng Ở đây ở cái phần gợi ý này chị đưa ra cho các bạn hai dẫn chứng để các bạn có thể chủ động sử dụng nhá Đương nhiên là một cái lời khuyên là đối với một cái đoạn văn khoảng 200 chữ thì các bạn chỉ cần phân tích đưa ra cái dẫn chứng và phân tích một dẫn chứng đã là ok rồi như ở đây như chị đã nói là mang cái tính chất gợi mở cực kỳ chi tiết Thế nên là chị đã để ở đây hai dẫn chứng và yên tâm Một xíu nữa ở phía dưới là chúng ta có đoạn văn tham khảo luôn nhá Thế nên là một lát nữa bạn nào mà muốn nhận cái file này Thì các em có thể chủ động nhắn về Nhưng mà trước tiên là cứ ở đây cái đã Ở đây cùng với chị trong cái phần phát trực tiếp này cái đã nhá Rồi, nào chúng ta có này, dẫn chứng một đây là một cái dẫn chứng mang tính chất cập nhật, được không ạ? Đặng Trần Thủy Tiên, Hoa Khôi Đầu Chọc là một trong những minh chứng cho tôi càng thêm tin tưởng vào sức mạnh của tinh thần vượt khó. Chị được biết đến là thí sinh đầu chọc dự thi duyên dáng ngoại thương 2019. Trước đó phải kể đến căn bệnh ung thư mà chị phải đón nhận khi đang là sinh viên năm 2. Tuy nhiên, sau một thời gian, à, tuy nhiên sau một thời gian à, đối diện với vấn đề, chị đã coi căn bệnh giống như một thử thách và học cách vượt qua nghịch cảnh ấy. Và hiện tại khi mà bệnh đã ổn thì chị đã có những cái dự án ý nghĩa giúp đỡ cho những bệnh nhân ung thư khác và một cuộc sống tràn đầy năng lượng tích cực. Ví dụ là một cái dẫn chứng như thế nhá. Thì chị cũng đã khuyên các bạn là nếu như mà để các em có thể đưa dẫn chứng vào tốt nhất ý, thì các bạn sẽ chia ra thành các thao tác. Thứ nhất là sưu tầm cái bảng dẫn chứng, tự thiết lập cho mình một bảng dẫn chứng và cái thứ hai là luyện tập viết để đưa dẫn chứng vào trong phần bài viết bởi vì là kể cả các em có sưu tầm được nhiều dẫn chứng hay đến đâu đi chăng nữa mà các bạn không biết đưa vào bài viết hay hợp lý thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì hết được không ạ nhá thì cái đưa dẫn chứng vào mới là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm nhiều hơn được chưa ạ tiếp tục này chúng ta sẽ có cái dẫn chứng số 2 đây là dẫn chứng về nick được không ạ nick vui trích là một người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường, đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Anh thức tỉnh nhân loại bằng chính nỗi đau mà anh đang mang. Và Nick đã từng tâm sự rằng là gì ạ? Tôi không có tay để chạm vào người khác. Nhưng trái tim tôi có thể có thể chạm vào làm rung động trái tim người tôi yêu. Và chính cái câu nói đó là một cái câu nói để cho chúng ta thấy rằng nó là một cái sự bắt đầu, một cái sự khởi đầu cho một cuộc sống tràn đầy niềm tin của Nick bất hạnh nhưng can trường, đớn đau nhưng chưa bao giờ từ bỏ cuộc sống. Mặc dù đó là một cái hành trình khó khăn, thế nhưng mà Nick đã thể hiện được cái tinh thần vượt khó của mình và cho chúng ta thấy rằng cái sức mạnh lớn lao của tinh thần vượt khó có thể giúp cho con người ta vượt qua được mọi khó khăn thử thách đó và hướng tới những cái giá trị thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta có thể phản đề và cuối cùng là liên hệ bản thân. Sau đó kết đoạn thì khẳng định lại vấn đề và gửi gắm thông điệp thì ở đây chị có để một cái bài viết mẫu cho chúng mình rồi nhá. Các em nhá, ở đây chị có để một cái bài viết mẫu cho các bạn rồi đấy ạ. Và như chị đã nói thì chúng ta thấy là bản chất là nghị luận xã hội không hề khó giống như chúng ta nghĩ. Đúng không? Bản chất là nghị luận xã hội không khó giống như chúng ta nghĩ. Cái điều quan trọng là chúng ta đã thực sự chuyên tâm để học và luyện viết nó hay chưa thôi. Đây ví dụ chúng ta có một cái bài viết như thế này. Với bạn, bạn định nghĩa nghịch cảnh là gì? Là tảng đá cản lối bạn đi, là điều bạn sợ hãi không dám đối mặt. Còn với tôi, đó lại là cơ hội để có thể hiểu rõ hơn về sức mạnh của tinh thần vượt khó. Bắt đầu giải thích nhé. Tinh thần vượt khó được hiểu là thái độ sẵn sàng đối mặt với khó khăn thử thách trong cuộc sống với một năng lượng tích cực, một góc nhìn lạc quan, không lùi bước khi gặp thất bại. Người có tinh thần vượt khó sẽ nắm giữ một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đến với thành công. Đây, đây chính là câu thể hiện quan điểm đây. Nhá. Đây chính là câu thể hiện quan điểm đây. Các bạn chú ý giúp chị. Đây chính là câu thể hiện quan điểm đây. Được không nào? Đây, xong bắt đầu sẽ giải thích nhá. Lập luận nhá. Khi có tinh thần vượt khó, mỗi người sẽ luôn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Dẫu biết qua khó dẫu biết vượt qua khó khăn không phải là điều dễ dàng, thế nhưng đối diện với vấp ngã thất bại khi có tinh thần vượt khó, họ sẽ không chán nản buông xuôi mà tìm cách đứng dậy để đi tiếp con đường mình đã chọn. Và những người có tinh thần vượt khó hay và những người có đức tính ấy có thể lan tỏa được nguồn năng lượng sống tích cực đến mọi người xung quanh, góp phần xây dựng một xã hội phát triển văn minh và tràn ngập tình yêu thương. Tôi nhớ đến Nick, người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường. Anh thức tỉnh nhân loại bằng chính nỗi đau mà anh đang mang. Tôi không có tay để chạm vào người khác, nhưng tôi nhưng trái tim tôi có thể chạm vào và làm rung động trái tim người tôi yêu câu nói đó cũng chính là sự thể hiện rõ ràng nhất cho tinh thần vượt khó để khởi đầu một cuộc sống tràn đầy niềm tin của nick anh trở thành một tác giả của những đầu sách bán chạy trên thế giới. Anh trở thành tác giả của những đầu sách bán chạy trên thế giới. Một diễn giả truyền cảm hứng và có một gia đình hạnh phúc. Nhìn vào Nick, tôi đã hiểu được sức mạnh của tinh thần vượt khó thật lớn lao. Đó, được không ạ? Sau đó mình có thể phản đề. Bên cạnh đó, bên cạnh những con người luôn giữ cho mình tinh thần vượt khó đáng nể trọng thì vẫn còn một bộ phận người trẻ dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn. Điều đó sẽ khiến họ đánh mất những cơ hội để thành công trong tương lai. soi chiếu vào chính bản thân của mình, tôi nhận ra có nhiều lúc mình vẫn còn sợ hãi à, để để tuột mất những cơ hội đáng quý. Thế nhưng tôi cũng đang từng bước dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình và tôi biết tinh thần vượt khó chính là chiếc chìa khóa vạn năng giúp tôi mở ra cánh cửa sợ hãi và bước vào thế giới, giúp tôi bước ra khỏi cánh cửa sợ hãi và bước vào thế giới của sự tự tin, từ đó đi đến thành công. Sau đó chúng ta có thể gửi gắm một cái thông điệp đến với mọi người. Dẫu biết can đảm đối mặt với khó khăn chưa bao giờ là điều dễ dàng, thế nhưng chỉ xin bạn hãy nhớ rằng bầu trời có thể bão bùng nhưng bão rồi sẽ đi qua. Mưa không rơi được mãi và cầu vồng sẽ lên cầu vồng ấy sẽ gì ạ à, cầu vồng ấy chính là sức mạnh bạn thực sự có được khi bước qua những khó khăn đó ví dụ là như vậy ok chưa ạ thì ở đây là chúng mình dùng một cái cách kết có sử dụng uh, cái hình ảnh từ cái hình ảnh đó thì chúng ta gợi ra được cái niềm tin vào cuộc sống và chúng ta tin tưởng vào cái sức mạnh nội tại của chính bản thân và ở đây chính là cái tinh thần vượt khó ok chưa nào nhá thì đấy là một cái cách để chúng ta làm khá là đơn giản chị thấy là viết nghị luận xã hội ấy chỉ cần các bạn tìm ra được cái phương pháp làm và các bạn luyện tập chăm chỉ thì chắc chắn là các bạn sẽ cải thiện được cái việc viết của mình nhá. Ok chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu 2. Câu 2 thì đơn giản rồi đúng không? Câu 2 là một câu đơn giản với các bạn đúng không ạ? À mở bài đó áp dụng được nhiều dạng đề khác không? Nếu mà em muốn tìm một cái mở bài, mở đoạn nghị luận xã hội mà dùng được cho nhiều đề ấy, thì em có thể tham khảo cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội nhá Quỳnh Như nhá. Em có thể tham khảo cái cuốn đó. Ở trong cái cuốn đó thì cũng có những cái ở trong cái cuốn đấy thì cũng có những cái phần kiến thức về mở đoạn mà em có thể sử dụng được cho đa dạng các đoạn đấy Quỳnh Như ạ. Chúng mình ơi, chúng mình có thấy câu nghị luận văn học khó không ạ? Chị thì chị nghĩ là khó nhất ấy, sẽ là ở cái phần mà các bạn giải quyết yêu cầu nâng cao thôi còn lại là chị nghĩ là đối với 10 câu thơ này thì các bạn đã làm nó quá nhiều lần rồi bởi vì sao? Bởi vì đây là một cái đoạn thơ nổi bật trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu Và cụ thể thì chúng ta biết rằng là đây là một cái đoạn thơ viết về gì ạ? Đây là một đoạn thơ viết về à, bức tranh tứ bình Vẻ đẹp bức tranh tứ bình Việt Bắc Đúng không ạ? Thế thì ở đây chị có để ra đây phần mở bài này Có một người nghệ sĩ đã từng gieo vui trong tiếng thơ của mình Hiện tại thì các bạn ở trong khóa học luyện đề cũng đang có rất là nhiều những cái buổi luyện tập viết Và đúng là từ những cái buổi luyện tập viết đó thì chị thấy rằng là các bạn ấy tiến bộ từng ngày Và đấy cũng là một cái lời khuyên mà chị dành cho các bạn Là nếu như mà các bạn không chịu khó viết thì các bạn sẽ cực kỳ khó để có thể tăng được cái khả năng viết nghị luận văn học của mình. Nhiều bạn cứ hay bảo với chị là chị ơi, em đã cố gắng lắm rồi mà em không hiểu vì sao cái phần nghị luận văn học của em điểm vẫn không tốt. Thì chị chỉ hỏi một câu là thế em có thường xuyên luyện tập viết không? Thì bạn ấy có bảo với chị là đến lúc đấy bạn ấy mới có đủ thời gian bạn ấy suy nghĩ bạn ấy bảo là em không chị ạ. À. Em chỉ chủ yếu là em nghe giảng sau đấy thì em gọi là có bài tập thì em làm thôi có bài thi trên lớp thì em hoàn thành thôi thế thì chị cũng trả lời bạn ấy chị nói rằng là như thế thì điểm của em không cao là điều tất lệ sĩ ngẫu mà đâu có gì cần bàn cãi đâu bởi vì ngọc phải mài thì mới sáng đúng không ạ thì ở đây chúng ta cũng thế đối với nghị luận văn học là một cái câu mà các bạn thấy là chiếm tới 5 điểm trong đề thi trung học phổ thông quốc gia thì đương nhiên chúng ta cần phải có cái sự rèn luyện thì chúng ta mới tốt được Vấn đề là như thế nhá. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp chị này Chúng ta ví dụ có một cái mở bài 1 như sau Đây là một cái mở bài lấy từ một cái đoạn thơ cực kỳ nổi bật của Tố Hữu Một cái tác phẩm mà chúng ta được học trong chương trình ngữ văn lớp 11 Đúng không? Có một người nghệ sĩ đã từng gieo vui trong tiếng thơ của mình Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ Mặt trời chân lý trói qua tim Hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim được không ạ? Đó là những gì ạ? Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của chàng thanh niên trẻ khi giác ngộ lý tưởng cách mạng. Được đến với thứ ánh sáng chiếu rọi soi tỏ tâm hồn và từ ấy đã đánh dấu khoảnh khắc thiêng liêng khi chàng trai trẻ nguyện dâng hiến cả cuộc đời mình cho quê hương tổ quốc. Người thanh niên ấy không ai khác ngoài Tố Hữu. Để rồi trong hành trình trưởng thành cùng cách mạng, Tố Hữu vẫn luôn bền bỉ viết. Những sáng tác của ông mang đến cho người đọc không chỉ là một tinh thần chiến đấu sụp sôi, một niềm tin bất diệt vào cách mạng, mà có mà trong đó có cả những nỗi niềm có cả những nỗi niềm thương nhớ của tình quân dân thật đẹp. Điều đó được thể hiện thêm một lần nữa, tái hiện qua Việt Bắc đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp, để lại ấn tượng với bạn đọc là đoạn thơ. Sau đó, từ đó ta thấy rõ hơn về lẽ sống ân nghĩa được nhà thơ thể hiện. Thì ở trong cái file này thì chị đã để hai cái mở bài để các bạn tham khảo nhé. Sau đó luận điểm 1 thì chúng ta sẽ viết về tác giả tác phẩm. Được không ạ? À? Các bạn đều biết đúng không? Luận điểm số 2 thì chúng ta sẽ cảm nhận về cái bức tranh tứ bình. Được không ạ? À? Được không nào? Luận điểm số 2 chúng ta sẽ tiến hành là cảm nhận về bức tranh tứ bình và con người Việt Bắc được thể hiện qua hai đoạn thơ. Đó thì từng đoạn chị đã chia rất rõ ràng nhá, Các bạn có thể tham khảo trong cái file này. Sau đấy là chúng ta sẽ có một cái phần đó là làm rõ về cái yêu cầu nâng cao Thế thì các bạn có thể thấy ở đây là cái yêu cầu nâng cao của chúng ta là một cái yêu cầu mà đòi hỏi chúng ta phát triển về cái nội dung được truyền tải thông qua cái đoạn thơ này và cụ thể đó chính là lẽ sống ân nghĩa. Thường thì cái cách mà chị Hiên hay tiếp cận với một cái vấn đề nâng cao sẽ là chúng ta sẽ đi làm rõ trước tiên là về cái khái niệm trước. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có ân nghĩa là gì? ân là ơn nghĩa là nghĩa ân nghĩa ở đây có nghĩa là tình nghĩa đầm thắm do mang ơn lẫn nhau à thế thì khi mà các bạn hiểu cái đấy rồi thì cái việc phân tích của các bạn sẽ rất là là dễ được không ạ có nghĩa là gì chúng ta hiểu ân nghĩa đó là gì ạ đó là tình nghĩa đầm thắm do mang ơn lẫn nhau nhắc lại nhá tình nghĩa đầm thắm do mang ơn lẫn nhau thế thì bây giờ mình mới bắt đầu tư duy đúng là trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu có sự xuất hiện của người ở lại và người ra đi. Và cả người ở lại và người ra đi đều thể hiện một cái tình cảm dành cho nhau. Và đặc biệt là người ra đi thì lúc nào cũng giữ một cái lối sống kể cả là người ở lại và người ra đi đều giữ cho mình một cái lẽ sống ân nghĩa đó là luôn luôn biết ơn nhau đúng không ạ dành những cái tình cảm tốt đẹp cho nhau và luôn biết ơn nhau luôn hướng về nhau Thế thì khi mà mình tư duy được như vậy rồi thì ngay lập tức mình sẽ giải quyết được cái yêu cầu nâng cao này thôi. Đúng không ạ? Lẽ sống ân nghĩa từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong tâm hồn của con người Việt Nam. Vừa là giải thích, vừa là gì ạ? Một cái câu để dẫn vào. Đúng không? Xong bắt đầu ở Việt Bắc và cụ thể là trong đoạn thơ này. Ta có thể thấy lẽ sống ấy được thể hiện thông qua, thứ nhất, thông qua cái cái gì ạ? Cái quan trọng nhất đó chính là tình cảm của người đi kẻ ở dành cho nhau. À, được không ạ? Và bắt đầu này, làm rõ hơn này. Ở đây là mình đang viết theo cái lối, đó chính là mình lựa chọn cái lối tổng phân hợp. Đó, đưa ra cái luận điểm ở đầu, xong làm rõ, xong một lát nữa lại chốt lại nhá. Nó được thể hiện cụ thể bởi những luyến lưu bịn rịn không muốn rời xa của người ra đi. Là nỗi nhớ nhung xa xiết của người ra đi về đất và người Việt Bắc để rồi miên man trong những kỷ niệm đã qua, những người cán bộ chưa giây phút nào nguôi quên, chưa phút giây nào thôi biết ơn về mảnh đất nơi đây, con người nơi đây đã đùm bọc trở che, giúp đỡ trong suốt quá trình những người cán bộ cách mạng sống và chiến đấu. Khoảng thời gian 15 năm ấy, với những tháng ngày chiến đấu gian khổ không chỉ giúp đất nước mình giành thắng lợi trước kẻ thù, mà còn là một phép thử lớn cho tinh thần sẻ chia, đoàn kết của quân và dân ta. Để đến bây giờ khi hòa bình lặp lại, dù có phải rời xa nơi đây, Việt Bắc vẫn luôn là cái nôi của cách mạng, là cội nguồn của cách mạng, là bao nhiêu ân tình mà người đi kẻ ở sẽ không bao giờ quên. Lẽ sống ân nghĩa ấy đã biến thành nguồn sức mạnh lớn lao, khiến cho người gần con người, từ đó tạo nên khối đại đoàn kết dân tộc, đưa nước ta bước ra bước qua những năm tháng đầy gian lao để viên tới ngày mai tươi sáng. Chọn lẽ sống ấy trở thành một trong những nội dung cốt lõi cho thi phẩm của mình. Tố Hữu đã thể hiện rất rõ đã thể hiện rất rõ giọng thơ chữ tình chính trị đậm đà riêng biệt. Đó, được không ạ? Ví dụ là như thế nhá. Ok không? Thì các bạn ơi, chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta phát triển để trả lời cái yêu cầu nâng cao cũng không phải là quá khó. Cái điều quan trọng là chúng ta phải biết cách làm và chị rất hy vọng là chị có thể trở thành cái người để định hướng cho các bạn về cái này để các bạn cũng sẽ không còn bị sợ cái phần giải quyết yêu cầu nâng cao này nữa và sau đó thì chúng ta sẽ có luận điểm đó là đánh giá khái quát và cuối cùng kết bài khẳng định vấn đề và liên hệ mở rộng thì đây là cái phần mà chị hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể định hình ra được về cái cách chúng ta xử lý đề minh họa một cái đề mà có cấu trúc sát nhất với đề thi trung học phổ thông quốc gia thật và một cái điều gửi gắm cuối cùng tới tất cả chúng mình Đó là các em ơi, đề minh họa xuất hiện đồng nghĩa với việc Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu ạ Được không nào? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu Và việc các bạn cần làm bây giờ phải là thực sự nghiêm túc với việc học của mình Vì các em biết thí sinh năm nay rất đông Đúng không ạ? Đề thi chắc chắn cũng sẽ có những cái sự thay đổi Và chúng ta cũng thấy rằng là cái cơ hội để đến với cái trường đại học mà chúng ta mong muốn ấy, bây giờ nó đã gần hơn bao giờ hết rồi như chị vẫn hay nói với các em là đôi khi lỡ hẹn một giờ ngày sau muốn gặp phải chờ đúng tròn một năm mà các em có biết là chúng ta phải đợi thêm một năm nữa cái chúng ta sẽ bị tụt lại bao nhiêu không đương nhiên là chúng ta đối với những bạn chị rất nể phục những bạn có đủ cái sự quyết tâm để có thể tiếp tục theo đuổi cái hành trình chinh phục ngôi trường mà mình yêu thích thêm một lần nữa thế nhưng chị thì chị cho rằng là chúng ta hoàn toàn có cơ hội để hiện thực hóa cái giấc mơ đó ngay lần đầu tiên vậy thì tại sao chúng ta lại không chọn cách để làm đúng không tại sao các bạn lại không chọn cách để hiện thực hóa nó luôn tại sao chúng ta lại phải chờ đợi một năm nữa trong khi bây giờ chúng ta đang hoàn toàn có đủ thời gian đủ thời gian để chúng ta chuẩn bị kỹ càng nhất cho cái cho cái kỳ thi sắp tới đúng không nào chị rất băn khoăn về điều đấy thế nên là chị cực kỳ mong là sau buổi ngày hôm nay các bạn sẽ tự ngồi và suy nghĩ lại đặt ra cái mục tiêu rõ ràng cho chính bản thân mình với môn văn trong trong một cái kỳ thi cực kỳ quan trọng sắp tới và chúng ta sẽ định hình lại về cái cách học của bản thân những cái lượng kiến thức nào còn yếu thì hãy bù đắp vào để chúng ta chuẩn bị tốt nhất cho cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới nhá được không nào còn ngày hôm nay thì rất cảm ơn các bạn bởi vì cực kỳ bận rộn nhưng vẫn ở đây dành thời gian cho chị Hiên và chúng ta sẽ quay trở lại cùng với nhau ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo và trong những cái chiến dịch mà chị sẽ tổ chức để cùng ôn tập với các bạn còn bây giờ thì chúng mình sẽ nói lời chào tạm biệt với nhau và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye!